喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜你Lì xì tới đây, lì xì tới đây Tết đến là phải có lì xì Alpha tặng bạn hàng nghìn lì xì khi đăng ký các khóa học tiếng Trung tại Alpha Bộ lì xì của Alpha bao gồm lì xì tiền mặt từ 300.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng Bộ quà Tết với túi đeo canvas, túi bút, lì xì gấm, bút, vở và toàn bộ giáo trình của khóa học Free khóa học nhập môn 21 ngày, khóa học nền tảng, định hình khả năng phát âm, nghe, nói, đọc, viết mà bất cứ ai bắt đầu học tiếng Trung cũng cần tham gia. Đăng ký ngay để nhận lì xì của An Kha thôi nào.